Ê thằng cu kìa Sao fan hâm mộ của anh nó chuyển 25 triệu nó mua cái máy chạy bộ F63 cái tuần rồi mà anh Ê, cái hồ sơ lại em hoàn thiện cái ship mà Nhặt cái là bây giờ giao tới Tây Nguyên ship Nó xa quá, phí nó cao Bây giờ em chưa tìm được cái đơn vị nào mà nó thấp hơn Nó cao quá thì kệ mẹ nó, người ta chuyển tiền từ lúc mà cái máy của mày nó chưa về nữa Mà tới bây giờ đó, cái máy nằm trong kho rồi Khách nó cũng dễ chịu nha, nó không có cầm lên Mà tao vô tình tao biết thôi Mày làm ăn vậy hả mày vậy thì bây giờ cái cái phí này sao sếp bây giờ cái máy mà chuyển cái phí nhiều kệ mẹ đó mày cứ chuyển liền mày lấy em cho tao đó tại vì người ta là fan hâm mộ tao tao tin tưởng người ta mua cái hàng tao chưa nhận thấy cái máy tao chưa nhìn thấy cái máy người ta chưa biết cái gì chân á người ta xuống tiền đầy đủ cho mày rồi thì bây giờ mày cứ kêu xe mày chuyển lập tức ra ngoài đó cho người ta rồi mày gọi điện thoại mày hướng dẫn cho người ta người ta ráp để người ta xài còn nếu mà lời lỗ nhiều á có mấy trả trâu trên mạng ba triệu nó bỏ ok sếp ơi sếp Hãy để thể hình phục vụ cuộc sống Chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình Đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng, là thất bại Doanh nhân streamer đồng hành cùng VVT CEO Duy Nguyễn Khỏe đẹp Thành công Đẳng cấp Hãy cầm tiền đến VVT ngay khi còn có thể BBT nâng tầm con người Việt Nam. À, xin chào bạn đến với chương trình uh, vlog của anh Duy Nguyễn. Ngày hôm nay anh Duy uh, Nguyễn xin uh, gửi đến các bạn một cái vlog nó cũng là trải lòng tâm sự về những cái uh, hướng đi, những cái hoạch định uh, trong uh, sự nghiệp của Duy Nguyễn. À, tiện đây là tiền đề hành trang cho các bạn startup các bạn có được những cái kiến thức để các bạn không dấp phải những cái cái cái cái, cái sai lầm như tôi wow. thì à, bây giờ mình sẽ nói cái sai lầm đầu tiên à, dạo gần đây á, là bbt à, phát triển chiến lược home gym em thol home gym đó vậy thì cái thol home gym á nó nó đến với anh á là tại sao tại vì á qua cái chiến công du bên mỹ anh mới à, làm home gym thôi chứ anh không có làm home gym đâu tại vì đi bển đó anh thấy mức sống nó cao đó mức sống nó cao rồi này nọ người ta nó bận rộn này nọ kia rồi nó làm home gym nhiều lắm home gym nó về nhà tập xong rồi quay lại home gym ở việt nam mình á mình lên à, mình lên mạng á mình coi sơ sơ này nọ kia thấy toàn là cái máy gia công tự chế nó không nhìn chán chết bà luôn đó xong có một à, nhân vật à, tiện đây anh tiện nói tên mà nó khịa cả khịa anh mấy em vô home gym nữa nó nó mua cái máy gì á đồ không biết đồ này chắc không không được đồ trung quốc nữa nó đồ này nó xấu kinh khủng xấu luôn á mà nó mua thì nó mua đi nó nói ai bán được đừng đừng chỉ tuần kim chúa Di Nguyễn nha Chơi vậy đó man Chơi vậy đó Cái mình vô không lẽ mình rep nói xin lỗi bạn có tiền mua máy của mình không bạn Bạn ăn nói đàng hoàng, bạn lịch sự mình, bạn tôn trọng nhau, bạn là KOL, mình cũng là KOL KOL là người có hưởng đó bạn, đúng không? Thì nói qua nói lại mình bắt cho bạn cái máy rồi bạn làm video mình cảm ơn mình kể như xong Nope vậy đi không chịu đâu chọt mình rất thẳng luôn xin lỗi Duy Nguyễn bán máy Mỹ không bán máy Tàu cay lắm đó, đó là một cái số 2 nữa đó mức sống á thì trước sau gì xã hội Việt Nam nó cũng lên đúng không mà home gym á là một cái nhánh mà sau này chắc chắn nó sẽ phát triển đúng không chắc chắn sau này nó sẽ phát triển tại cái môi trường phòng sim có một số người nó không phù hợp em công chuyện không cho phép này nọ kia mặc cảm tự ti ốm ốm yếu này nọ không đến phòng sim được sẽ đến home sim đó vậy thì anh Duy Nguyễn phải đi tắt đón đầu nhưng mà đón cái con khỉ gì nữa người ta làm home gym banh chành hết giờ mình mới vô anh anh gia nhập cái thị trường này là sao mới gia nhập thị trường là sao sao mà gặp mấy thằng sale lũ đạn nữa đúng không anh bán cái máy home gym f 63 đó khách hàng người ta chưa biết cái máy đó ra làm sao á người ta chuyển tiền 25 triệu mua cái cọc ông này à, đại gia gỗ ở gia lai đó 25 triệu mua cái cọc xong không chịu giao hàng cho người ta mới ông nội không chịu giao hàng cho người ta hỏi ôi chết mẹ rồi sếp ơi em giao sức quen rồi giờ giao máy vào sao mà nó không chịu hỏi đâu mình hỏi tao nó mới nói nói em không biết giao sao nữa anh con nóng máu thì à, mượn chương trình này cũng xin lỗi khách hàng ở gia lai mua khách hàng đó là đáng quý mấy người ta mua hàng mà người ta không có à, đòi hỏi người ta không có làm khó đúng không chứ còn đó, tụi em ra đường coi thiệt á bán được một cái máy trào dên luôn chứ phải giỡn đâu nó có mấy trời đất ơi ship tới nhà nó mà nó còn không chịu nữa đổi máy luôn chứ không phải giỡn đâu còn huống hồ gì người ta biết anh Duy Nguyễn là người ăn ngay nói thẳng nói một là một nói hai là hai đúng không người ta người ta full payment luôn người ta chuyển tiền cho tụi em mà tụi em phải lo giao cái máy đi chứ bây giờ có tốn tiền mấy phải giao thôi à đúng không chính nhờ những khách hàng như vậy thì sau này tụi em mới thành công chứ còn không có những khách hàng như vậy là mãi mãi tụi em thành công long thôi chứ không nữa <laughs> đó thì bây giờ cứ alo kêu xe ba gác chở cái xe đó ra bến xe miền miền đông á ra bến xe miền đông coi mấy xe đò nó có nhận hàng không đúng không không nhận hàng liên hệ chành xe có xe tải nào chạy vào đó không gửi xe tải vào đó đúng không giao tới nhà cho người ta đó rồi xong á mở video lên call video call lên hướng dẫn ráp máy wow hiểu không nó tại vì máy THL về hôm nay như rất nhất là mấy cái máy home game anh không có để cho cái đội thợ chính nó ráp em anh để cho cái đội thợ phụ nó ráp nó mà tại sao để cho đội thợ phụ nó ráp tại vì đơn giản á là mấy thằng thợ phụ á là mấy thằng không chuyên là ngon nhất nè mấy không chuyên đúng không không chuyên thì khách hàng nó đâu chuyên đâu đúng không thì không chuyên ráp được chắc chắn khách hàng ráp được mà home game dễ ráp ẹt có video hướng dẫn từ xa hết có video chỉ rồi xong không được nữa rồi gọi gọi, gọi tham, chỉ đi là xong đó đó là home game nha rồi kể thêm câu chuyện home game nè BBT quận 9 của anh tính, tính để cái home game trên lầu á đúng không nhưng mà giờ suy nghĩ lại được mấy em tự nhiên có home game mình cần có tỷ bạc không home game mẫu home game wow. mẫu thí dụ home game của mấy em 200 triệu là được rồi home game anh mẫu anh làm gần tỷ bạc luôn mà để trên lầu cao vậy ai thấy trời khi mà suy nghĩ là ôi sao mình cho mình chỗ này mình hơi ngu ngu nha cái thôi cái bà đó cái lầu cao đó anh bỏ luôn anh cho làm kho luôn không đem ghim nữa vì hông ghim chuyển qua đâu nghe quận 7 đúng mày đã đúng á, hông ghim chuyển qua quận 7 wow quận 7 mặt tiền để ngay lòng luôn đi vô đi ra đi vô đi ra bị nhồi sọ mấy em chịu gì nổi đúng không cái, cái cái cái mình làm ăn mình phải nhồi sọ ta vậy đó nó đi ra đi vô tập chịu gì nổi đúng không Bích ra anh anh rỉa anh cái đó về cho em tập đi ừ được được thôi em tới đây tụi nó dê em quá anh mua cho em cái gì nhà ví dụ vậy đó rồi chiến lược và cái home game của anh sẽ là cái showroom home game showroom home game chơi chơi máy mỹ nha nói rồi anh, anh, anh dị ứng trung quốc lắm em anh rất dị ứng trung quốc không chơi máy trung quốc không chơi máy trung quốc nha nên home game của anh là máy mỹ vậy thôi trong thành phần home game căn bản cần gì cần gì thì móc nói còn ngày hôm nay anh chỉ nói là cái máy chạy bộ f 63 là cái máy rẻ nhất là cái máy nhỏ nhất trong cái dạng home game mà là cái máy thích hợp cho mọi đối tượng đó làm gì làm anh phải nén trung quốc ra cái ô <laughs> máy anh không phải máy tàu nha em đừng có nói về tội nghiệp anh máy anh là máy đệ của mỹ đế đệ của mỹ đế mà em đó đệ của mỹ đế nha mỹ đế nhiều đệ lắm ai điền có đúng đệ nào đó thì cái máy home game f63 này nè là nó phù hợp và nó đẳng cấp anh test rồi mới anh, anh mới chơi nó phải hơn những cái máy trên thị trường wow. đúng không nó hơn trên máy thị trường là sao thứ nhất là cái cái kiểu dáng nó phải nhìn sang sang cái đã mặc dù home game chứ nhìn phải sang chút đỉnh chứ tao bỏ tao bị thử sao nội đúng không nó chứ còn home game mình đâu phải nào mà chơi cái máy chạy bộ mà nhìn trời ơi như mấy cái đồ không tiện nó tên đó không tiện nói tên và cái máy nó phải thông minh nữa chứ cái máy ngu quá thì thôi thua đúng không thời buổi 4.0 mà không chơi máy ngu được mấy em vậy anh hỏi em máy nào máy ngu cái máy ngu là máy biết đứng lên chạy con trâu đó là kia là máy ngu đó còn máy sao mà gọi là máy thông minh máy thông minh nó lập trình nó phải có ram phải kết nối phải connect à, bây giờ anh thử chạy chế, chế độ manual nó vậy thì cái máy F63 mặc dù nó nó rẻ nhất nhưng mà nó nó nó nó nó nó đáp ứng được hết tất cả mọi tiêu chí đúng không mà lên tới thằng anh của nó là F85 nhìn chảy ke wow. trời đất ơi qua F85 anh khi nhà nặng mấy em ủ nhìn y với máy chạy bộ thương mại luôn á trời đất ơi mà nó xịn hơn nữa nó xịn hơn tức là cái máy chạy bộ thương mại á thì á nó không có nhiều tính năng bằng home gym luôn cái home gym là gì cái máy home gym là cái máy dùng để tập tại nhà dùng để tập personal hiểu không mà tập personal thì nó có những cái tác dụng dành cho một người tập tại nhà nó vi diệu lắm thí dụ như bà nội trợ mà tập thì có tính tính năng gì cho bà à, vừa vừa vừa vừa tập vừa mở cái app lên coi cách kho cá đó rồi xong rồi điện thoại hết pin bỏ vô chặt luôn đó thiệt mà mấy mấy mấy máy trong phòng game tụi làm khỉ có tính năng đó đúng không anh nói thiệt với em á cái máy trong phòng game tôi em tập á là nó nói ừ máy tập vậy thôi nhưng mà cái chuẩn nó không là chuẩn nào hết cái chuẩn nó chỉ là cái máy biết chạy thôi không là chuẩn nào hết lên nhấn tay kịch kịch, kịch mà thấy mọi đó nên cái máy hơn thua nhau chỗ lập trình lập trình còn cái kết cấu gõ vô kia cớp cớp góp rồi rồi sơn xiết này nọ nhìn chất lượng tốt là ok đó ok mạnh mẽ đâu lên đạp không kêu bụp bụp bụp bụp không rung bật bật bật bật đúng không tập xong rồi dựng lên cái đẩy vô gốc gọn gàng rồi về dọn dẹp nó vậy thì anh nói sơ về tính năng anh nói sơ thôi video này giới thiệu thôi cái thằng S3 đó là máy chạy bộ thông minh hiểu không trên trên cái cái cái cái màn hình điều khiển đó đó nó có nhiều chương trình nhiều chương trình là máy máy tập nó chương trình quan trọng em cái chương trình của thằng này là nó điều khiển được chịch chịch chịch chịch chịch chịch đó điều khiển là cái gì thay đổi về tốc độ đầu cái tốc độ đầu nó quan trọng lắm tốc độ đầu nó quan trọng lắm còn có mấy chương trình cũng mang máy tàu hả không thay đổi được tốc độ đầu không thay đổi được ví dụ như bây giờ tôi tôi, tôi tập bây giờ à, ờ, 10 phút khác 5 phút 5 phút phát 3 phút mà 3 phút đó chương trình đó tôi ép cho tim tôi đọc mạnh lên rồi tôi giảm xuống nó phức tạp lắm em thì cái này trong chương trình thực hành thì anh sẽ nói anh sẽ chỉ còn đây là trong tình lý thuyết anh giới thiệu cho em cái máy này nó rất là thông minh smart nó phải là smart và cái smart thứ hai của nó là gì nó kết nối nó kết nối với hai cái app luôn đúng không một cái app là do hãng nó chế ra để chi nó tăng tính năng giải trí nó tăng tính năng tiện dụng đúng không chứ cái bản thân một cái máy thì nó chỉ là cái máy chạy bộ thôi nó không thể nào nó nó hiển thị được dùng cái app trên điện thoại có tụi em mua cái máy này về xong rồi tụi em à, cài cái app vô cái điện thoại của em á cài cái app cho tôi mở cái app ra sử dụng cho cái máy này hay lắm vi diệu lắm wow. anh thích là thích cái điểm đó đó đó nên anh mới chọn cái dòng f 63 này để làm cái cái cái sản phẩm mà gọi là uh, phân phối chính còn tại ờ, tại nó rẻ mà em còn cái dòng kia nó mắc hơn cái dòng f 85 thì nó mắc hơn tất nhiên để làm cho tụi em hiểu được hai cái máy này á, thì nó nó nó nó khá là tốn nhiều thời gian khá là tốn nhiều thời gian rồi nói tới cái app trên app nó có nhiều chương trình nha thì à, mấy bạn à, dựng phim media sẽ giới thiệu một số tính năng áp áp áp rồi cái kiểu cho tụi em coi rồi tiếp tục về thân máy đúng không cầm tay gõ cốc cốc cốc vô cái cái, cái sườn nghe đã lắm ba wow. rồi vô một cái rửa liếm cái trời đất ơi sơn ngon luôn bao đảm bảo đảm không thể nào thất vọng được nếu mà với một cái máy chạy bộ mà mà mà, mà tại gia đình đó mà em không có nào thất vọng được chứ em ra bị đi trường nhìn là thôi đi ra quyền chân công chúa có nước thôi về luôn nha đó mà cái máy này á, là BBT phân phối độc quyền anh là về đó cái gì độc quyền chơi không độc quyền cho khác làm và ông rảnh anh không có rảnh xe thị trường quan điểm của anh ích kỷ lắm em ích kỷ giả man luôn á nó mà hàng là hàng có sẵn chứ không phải như người ta trời đất ơi hàng đâu đặt cọc đi ba rồi chuyển về không có wow. nằm một kho với vùng 12 kìa tụi em múc xỉa đi chiều có hàng liền nó nhưng lâm lùng mày mua lại đi mày thằng lâm lùng hôm nay nó bận quá mấy em nó bận quá rồi đó không có này nọ chưa được bởi vậy mấy thằng bt nhưng lâm lùng thằng lâm lùng như là làm bt mà bt mẹ ngu như con bò vậy đó nói không, không biết về chị ví dụ như mày mày bt cho khách á thì mày phải set up cái phòng home game cho con khách đúng không mày để khách tự set up home game xong dạy chạy theo giáo án thôi thua luôn ông nội mua máy tùm bậy tùm bạ không à nó còn mua mấy cái máy chạy bộ biết chạy thôi biết gì trơn trội hết á đúng không một cái máy chạy bộ nó chỉ biết chạy thôi tụi em tập sẽ không nào nó nó nó nó, nó gia tăng được hiệu quả chắc chắn luôn đúng không cái máy chạy bộ nó hơn chạy bộ ngoài đường nó chỗ là nó thông minh nó nó nhiều chương trình nó nó ép người ta vô này vô kia nó mới là nó mới ngon còn nếu mà cái máy chạy bộ chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thì sao chạy mẹ ngoài đường cho nhìn gái cho xuống <laughs> cái đó nó thiệt đó nên anh anh nhiều khi anh thấy dân trong phòng game mẹ mình đam khách mình thì nó kỳ chứ những cô gái chàng trai tập trung giờ với anh anh nhìn liếc qua màn hình tụi nó chạy bộ toàn là manual không toàn là manual không manual là chỉnh tay á không biết này tại khách chọn hàng bt ngu đừng biết nó thiệt luôn á chạy bộ vậy chạy là mấy con khí gì đúng không vô thấy tự nhiên bt nó có một bài à à chị ơi chị tập xong 45 phút gì ra chạy bộ 15 phút má ngày nào cũng chạy bộ á ngày nào cũng chạy bộ hết ngày nào cũng lên chỉnh mé đồng hồ ngày nào lên chỉnh mé đồng hồ đi bộ 15 phút về thì các mày trả tiền cho bạn bt đó còn lại đúng không ít ra đó khách ở đâu anh không biết nhưng mà khách ở trong bbt á mà tập vậy tức lắm tại vì BBT đã mua cái dàn cardio lọt cardio thông minh chứ không phải cardio ngu biết chạy thôi đó lên ngày đầu tiên nhấn vô cũng cardio chỉnh thời gian 5 phút mắc level 12 chạy te thối không biết đúng không rồi bữa sau phải chỉnh leo núi rồi bữa sau nó phải chỉnh cái khác đúng không bữa sau chỉnh phát bên bữa sau chỉnh trend đồ này nọ kia vô nhìn cái đồ thị nó đổi kìa cái đồ thị nó quan trọng lắm chứ bộ đúng không mà thằng cái cái cái thằng máy mà son son son là thương hiệu nha cái máy son F63 y chang một đống chương trình luôn nhìn cái dàn nút á đúng không mà nó còn tiện lợi hai tay bấm biết rồi nọ kia các kiểu tiện nghi lắm anh nhìn nó ấn liền à nó bởi vậy anh gửi quê về quê một cái rồi F85 luôn chơi sang chưa Nó có mấy bà gì bụng bự quá nó về dưới chạy này nọ kia nó rồi để trên lầu cái F85 nữa nó để cho nhân viên hay là ai đó lên tỏ tập tập đựng phiền khách dưới ba ơi ở dưới rồi nhà chật để được bà tám chín cái máy chạy bộ xuống dưới dành với khách nữa à à quay lại bt lộn lộn sao tự nhiên tôi bt mình năm tôi tính đam nó thí dụ bt mình năm mà giờ dạy mượn khách thì mua mua mượn máy chạy bộ bán trọng đi chắc chắn không mua thôi đúng không bán mượn máy chạy bộ cho mượn khách xong rồi mình dạy chương trình cho mượn khách đó trên máy chạy bộ đó tính năng của máy chạy bộ nó phải thông minh một ngày hai tư sáu chơi cái này ba năm bảy chèo thuyền cái bài chèo thuyền quan trọng chết mẹ luôn mấy hồng game nó mua không nội rồi tao nói mẹ mẹ tụ đầu tư mấy phòng game cái thằng làm kinh doanh đó là là tức phun máu luôn á nó đầu tư một vàng máy chạy bộ biết chạy gì mà chạy tế tế người ta hay gì mà đầu tư quá trời đó gặp mấy bà nội trợ vô không biết cái gì cả cấm đầu cổ đi bộ xong về uổng tiền và cố luôn đúng không trong khi chèo thuyền cực kỳ quan trọng luôn nó chèo vừa dẻo dai vừa khỏe cơ lưng này nọ vừa vừa là vụ tối tối nữa đó nó không làm đúng không thì di nguyễn á, mua cái máy chèo thuyền để dưới kìa trong phòng game chắc được chừng 7 tấm ông tập rồi bởi nhìn thấy chán mày rồi mấy thằng bt của anh nó không biết tuyên truyền mấy em ơi mấy thằng đó dạy mới đi kiếm số không à mà chán gì đâu luôn nhớ nha máy chạy bộ đi trung hệ mà máy chạy bộ này không những nó dành cho cho gia đình nó dành cho người này kia mà dành cho mấy bt nó dành cho mấy bt anh mua máy này nhiều là chủ yếu dành cho mấy bt bây giờ cái phong trào nó bt nhiều tụi em á mua một cái máy chạy bộ bỏ trong phòng lóc là không cho nào tập hết á thằng nào đóng tiền bt tao chạy cho thằng nào không đóng tiền BT tao không dạy đúng không thằng nào đóng tiền BT mà ra mà chạy máy kia kìa nó còn máy để cho đó là BT only wow. để vô là đứng chỉ cho khách à vô chương trình này để theo dõi sức khỏe anh ta vô chương trình kia theo dõi sức khỏe anh ta đúng chứ không nó thí dụ như bình thường em dạy tạ công sức em nhiều quá em lấy trăm à, hai trăm ngàn giờ còn giờ cardio cho người ta chạy nửa tiếng lấy năm chục thôi đúng không vậy nó vậy nó làm ăn nó phải bằng cái tâm nó bằng đạo đức một chút chứ không phải làm ăn cứ cái nào có tiền thì làm không có tiền thì giục mẹ đi đâu có được nó thường đó là bt tụi nó dạy xong tới hồi cuối giờ hết giờ cái gì nó ra đá bà khách đi rồi đi bộ đi bà đi bộ xong mỗi cẳng về tại vì giờ nó tính tiền tính tiền giờ dạy trẻ tạ kìa nó không tính tiền cardio nó đâm ra nó không dạy cardio ủa mấy bà tới phòng gym chỉ biết ừ gì à, lắc lắc lắc bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp là nổi xong rồi luôn tầm tạ kéo kéo dài cái đếm rép gắn tạ vô xoát về vậy đó đúng không mà trong khi mấy bà rành được cardio bà ơi mấy cái ngày ngày một tuần á bà đi tập đó đúng không một tuần bà đi tập uh, ba ngày thôi ba ngày ở nhà đúng không thương chồng chiều con tập cardio ở nhà mình biết là mở máy ra tập thôi chứ có gì đâu vậy là vừa đỡ tốn tiền bt vừa đỡ tốn tiền bt bt dụ nhân giờ tuần tập tim 5 ngày tốn tiền bt 5 ngày giờ tập gym 3 ngày tốn tiền bt 3 ngày 3 ngày là cardio tốn tiền máy thôi đúng không cái máy mua có 25 triệu rồi xài chắc 250 năm luôn wow. đúng không ví dụ vậy lời lời lúc nên nó tôi, tôi tính nhiều đường lắm rồi nó dự tính nhiều đường lắm mới ra này nó mà trong khi mấy mấy phòng game như quê như quê đúng không mày mua máy nào còn biết mày mua cái máy của anh đi về có chương trình anh làm video bia quảng cáo anh chỉ rồ rem mày vô mày bú theo thôi <laughs> mày lôi khách vô bt dạy bao sướng đúng không không người ta nói là gì buôn có bạn bán có phường mày làm ăn phải chung chung chung chung group con thằng đỡ đầu con thằng bảo kê này nọ đứng ra chịu xào mình ở giữa mình dưới mình làm theo nó thôi à, khách nó tin tưởng hơn nữa ví dụ khách nó không tin tưởng mày tại vì mày là bt sao tin được tin như nguyễn nè ở ờ, máy này mua đâu à máy này mua bbt nè như nguyễn đứng ra chỉ chương trình đồ em các kiểu nè test tất cả nè giống như vaccine vậy đó thử giai đoạn 3 luôn nè thử trên nhiều người nè trên nhiều là hình nè nó nó tóm lại cái máy à, f 63 đó là cái máy anh anh mua về anh nhập á anh tính là anh bán cho hai đối tượng cả khách và cả ông bt cả khách và cả cái phòng gym cốc cốc như quê nên mình phải biết cái chiến thuật để khai thác bt bt khai, khai thác nó phải có bài chứ em đi vô với cái lớp nó dạy mấy cái trường nó dạy thôi vô bào tiền đủ F1 F2 đồ các kiểu xong rồi ờ, đi vô xào trẻ nó đóng tiền cho mình thì mình coi đó là thượng đế còn nó không đóng tiền cho mình mình coi nó là con chó ghẻ cái đó bị chửi hoài à nó nên nó mệt lắm thôi cái video này anh chỉ giới thiệu cho tụi em biết anh là chuẩn bị bảo kê đàn em F63 trong kho anh nhiều lắm rồi kích thước máy hay thông tin máy hay là gì gì đó thì mấy bạn media là nhân viên của anh sẽ diễn hoạt bằng những video để cho mấy em hiểu thêm còn sau clip này thì thời gian sau anh sẽ làm video hướng dẫn sử dụng hướng dẫn sử dụng một số chương trình và kết nối với cái app để mình tăng đi cái sự hiện đại sử dụng đúng không mà anh làm kỹ quá thì thế nào cũng thằng bắt trước à cái cuộc đời này thấy mấy em thấy không anh là người tiên phong anh làm rất nhiều cái bây giờ thiên hạ nó bắt trước anh làm quá trời lấy lấy tiền bản quyền được không em <laughs> thôi cảm ơn các theo dõi bye bye Kích thước lắp đặt dài 2,08m, rộng 0,89m, cao 1,45m, trọng lượng 115kg, tải trọng tối đa 150kg. Là máy chạy bộ tốt nhất so với các máy trong cùng tầm giá. bề mặt chạy 50 x 150 cm, lý tưởng với hầu hết tất cả mọi người. Động cơ 3 mã lực mang lại trải nghiệm êm ái và yên tĩnh. Điểm giảm sốc cushion Flex giảm chấn đến 40%. Màn hình LCD 6,5 inch. Tích hợp khung gắn máy tính bảng. Loa Bluetooth tự do nghe những bản nhạc yêu thích của bạn. Cổng USB có thể vừa tập vừa sạc điện thoại. 6 chương trình tập luyện khác nhau ngăn đôi đựng chai nước. Nút bấm thao tác nhanh, dễ dàng điều chỉnh tốc độ từ 0.8 tới 20 km/h. Điều chỉnh độ nghiêng lên tới 15 độ. Tay cầm tích hợp đo nhịp tim. Dễ dàng gấp gọn khi không sử dụng.